sơn sơn gió nè chỉ mong sơn này tôi tôi nhau nọ nhà nhau một tiệm rọt tê trồng nó khăn là chỉ là được khai yếu nhà nhau mong ta là ta là ta là lo to nó nhau mong nhà tổ tư gì nè trâu chỉ trâu nè ít bây giờ thì một nó ra hậu thì à nó như hậu à cái lần tiền là nó sẽ chỉ tao là cho vậy và hiểu là xấu nhưng mà ta tỏ cho cho rồi nữa bây giờ nó như hậu nó nữa about 20 preparation for landing, please ensure your seatbelts are securely fastened, your seat backs and tray tables are in their upright lock locked positions, and your aisle armrests are lowered. Also at this time, please go ahead and stow those laptops, computers, and other larger electronic devices in a bag underneath the seat in front of you or in the overhead bin. Just a reminder, they may not be stowed in the seat back pocket. Please remain seated for the duration of the flight. Flight attendants are passing through the cabin to collect any items you'd like to discard. And once we're on the ground, feel free to use your mobile devices while we taxi. to the gate. Thank you. we will be leaving shortly. cái là nó trong có cha chắn những hồ bò sò này nó này trẻ nhớ nó toàn này từ mì tu có toàn này tại luôn bị thú này cả kẻ lên ăn để nó để ngan nó để tận xưa cháu một chân mình tích quý xin nữ chế mong lưu nè mong lưu chế à nhìn con nữ không bè mong đấy nhìn không bè yeah nhìn chờ chỉ tông tông khó lắm à the weekend after Thanksgiving day cho nên là coi ta village.com. Cái yok gà tì lò thô. Thô nà. Dạ. Thô nà hô gà mốc nè. Ờ bia. Yeah. Dạ. Nhưng yok gà cho tờ dây nhưng tờ nó sẽ mà nó tờ khó tương dí à. Dì tờ khó nó sẽ mà. Ờ. Dạ. Cứ chờ hù nấy xe này có tin nào hô chạy chú tiếp phòng lý nè. Cái này, cái tổ trưởng này phòng cái này. Tương chạy. Có một ảo không?

sta male mo da che non con te la mo che me a na pe cho ni new year e con đỡ u da lo chung luôn nữa đó lá rồi lá chung lá để chế xong rồi cho nó ra một nhóc cũng xong ô để chế ra cái nó để chế nó để chế nhau họ chế nhau cũng xong này để dạ. chung một nó nè chúng nó này bao nhiêu chúng nó chặt kỹ nè nó mò hô nó mò hô nhớ hoa tua chặt kỹ bên nó này à bia ta bên mà tôi một bên là tắc kỹ mua tại ah, bị cháy nè để chết tao phải tắc kỹ nên đấy là thì lại tao khi mà mua hả cho nó chị

thái độ bây giờ kín nhà này là ná thôi cà phê mà là cái nhạc đi đi này các bạn gì cơ đó. Tôi là buổi sáng không ạ, bọn mình nó mà Yeah, I'm gonna go and watch Moon and play ball. Okay. Hey, cái chuyện gì đấy là mà lo thế đấy không? Ờ, ờ, ờ. Ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ, nè. Phát toán là thay của là kẻ, chúng ta thay lên nó. Có trời. Con nó rồi nè, đốt chém cái chờ cho nó này bỏ cơ mà như bỏ mua à mua chơi của thay cơ mà cho nên mình về sang mong cho ta la trong cờ theo tôi thọ lên lý là năm hao chỉ toa thế này nó nói cho một cái tôi cái đấy tôi tôi thâu ta là ya saya nggak telah con nè à. cho anh nà cho anh hùng buy one get one free yes I put sạch đây này Ừ. Ít đây mà lại vậy con lông xà yeah. đó Buona. Eh. 北车慢到啊，慢到啊。 post. mà thế cái xe thì dùng lòng ta dùng xe to bé thôi lên xe tụi dùng lòng cho cái xe lú cả số được họ xin chừng xe tàu cho họ cũng dùng xe tàu của cháu đấy và cho nó tàu bé xe làm vòng làm vòng chụp ba yêu tú và tin xe này yêu sao chẳng lo sao 赵当当我赵当当 哎，塔罗。 들어가잖아. 여기 어제 거나 저거 풀어오나, 저거 내려가나.